chào tất cả anh em Đấy, video ngày hôm nay đây tôi sẽ giới thiệu đến cho anh em một bộ sản phẩm mới nhất trong cái môn chơi sóc đĩa anh em nhá thì những anh em mà đã chót thua tha, xa bờ xem vào cái video này hãy cùng tôi trải nghiệm bộ sản phẩm ngày hôm nay xem có lấy lại tất cả những gì mình đã mất không anh em nhá thì ở những tháng trước anh em là va chạm vào đồ thì biết rồi muốn bịp người khác phải đưa bát đưa đĩa đưa quân vị vào Đấy, bây giờ thời đại công nghệ phát triển rồi công nghệ sáu 6 công đưa bát đưa đĩa và đưa quân vị ở bịp người khác nó rất là khó anh em rất khó lòng qua và mặt được các con bạc già anh em nhá thì chính vì thế video này tôi sẽ gửi đến gửi đến cho anh em một sản phẩm mang tên máy thu sóng âm thanh đấy bộ sản phẩm này dành riêng cho bộ môn chơi sóc đĩa anh em nhá tôi khẳng định luôn đấy, bộ sản phẩm này nói không với bát đĩa ở quân vị anh em nhá đấy qua mặt tất cả con bạc già thì bộ sản phẩm này cách thức sử dụng như nào và độ hiệu quả ra làm sao thì sau đây tôi sẽ hướng dẫn và giới thiệu đến cho anh em anh em nhá đấy khi đi chơi anh em không cần chuẩn bị bát đĩa quân vị anh em nhá anh em duy nhất cầm cho tôi máy thu sóng âm thanh này đảo trong người là anh em có thể chiến thắng tuyệt đối thì cái máy thu sóng âm thanh này có hai tác dụng chính thứ nhất là phát wifi và thứ hai là báo dung cho anh em về chặn hay về lẻ anh em nhá. dung mà dung trực tiếp trên cái điện thoại này anh em xem mẫu mã này tôi có thể làm ở tất cả các điện thoại mẫu mã cho anh em Đấy, iphone oppo xiaomi đều được hết anh em nhá. anh em thích mẫu điện thoại gì tôi làm cho anh em một mẫu điện thoại đó mẫu mã rất là đẹp anh em nhá. Đấy, rất giống là điện thoại sử dụng bình thường này cái khác mới chỉ là mô hình anh em nhé không hiện màn hình thôi và tất cả đều là uh, làm rất là đẹp anh em nhé Đấy, thì anh em muốn sử dụng bộ sản phẩm này anh em phải có riêng một cái phần mềm do bên cửa hàng chúng tôi cung cấp và anh em phải có smartphone anh em nhé điện thoại nào cũng được hết iPhone, Oppo Đấy, tất cả các điện thoại mẫu iPhone, smartphone đều được hết anh em nhé. Thì cách thức sử dụng nó như thế nào? Thì trước tiên đấy, vào thử bộ sản phẩm này thì tôi sẽ thử cho anh em bát đĩa quân vị anh em nhá bát đĩa quân vị đều là xanh chín anh em nhá đấy, đầu tiên tôi soi lát cho anh em này xanh chín luôn này anh em nhá đấy xoay đến đâu là bóng đến đấy luôn này đít trong suốt luôn anh em nhá đấy bây giờ đồ thời đại công nghệ 6 công rồi không ai đưa bát đưa, đưa quân vị về người khác đấy anh em nhá đĩa này anh em nhìn kỹ này soi đầu sáng đấy anh em nhé không có một tí gọn đèn nào anh em nhé đều là hàng đều là hàng ngoài chợ thôi hai bộ quân vị này quần bài này, quân đóm quần bao thuốc thăng long vina đều rơi được hết này anh em nhé tôi soi cho anh em này đấy, trong vắt luôn anh em nhé soi cho anh em bốn mặt quân vị nhé anh em nhé cho thực tế này đều là trong suốt luôn anh em nhé thì để thực tế hơn tôi sẽ thử cho anh em làm châm anh em nhé này làm châm hít này rất là chắc anh em nhé này tôi thử cho anh em này đĩa quân vị này hay bát này Đấy, đây là bát 5 10 nghìn mua ở chợ thôi bát ăn cơm anh em nhé đấy thì sau đây tôi sẽ hướng dẫn anh em cách sử dụng cái bộ sản phẩm này đây là máy thu, máy thu sóng âm thanh này anh em chơi bật cho tôi công tắc ở đây này khi anh em bật cực công tắc đèn nó sẽ báo tín hiệu là máy đang hoạt động em nhá máy đang hoạt động thì phát wifi máy sẽ được phát wifi anh em nhá anh em lấy điện thoại riêng của mình bắt với wifi anh em nhá và đi kèm với đó là một phần mềm thì để tránh trường hợp mà các cơ sở khác ăn cắp video của tôi đấy tôi sẽ giấu cái phần mềm này đi còn anh em nào mua hàng tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách tải phần mềm đưa cho em đường link và hướng dẫn anh em cách sử dụng bộ sản phẩm này anh em nhá sau đây tôi sẽ bắt wifi và vào phần mềm đó cho anh em anh em nhá đây là bộ đây là phần mềm này mà tôi muốn gửi đến cho anh em anh em nhé bộ sản phẩm này lon tay mới chơi đều để chơi được hết anh em nhá lẻ nó sẽ dùng một cái Đấy, chặn nước sẽ dùng hai cái rất là đơn giản thôi khoảng cách từ 3 mét đến 6 mét anh em nhé anh em ngồi gần thì 3 mét mà anh em ngồi xa thì có 6 mét anh em có thể chỉnh thoải mái trên cái phần mềm này anh em nhá thì sau đây tôi sẽ sóc thử cho anh em đôi ba tiếng bạc xem đồ đạc chuẩn chỉ hiệu quả ra làm sao anh em nhá tôi từ đen tôi sóc thử cho anh em này nó sẽ dùng trực tiếp trên cái điện thoại này anh em nhé đấy dùng vào nháy đèn em nhá đấy dùng một lần dùng một lần thì nó lẻ rồi không phân biệt ba đen hay ba trắng này mở luôn này ba trắng này Đấy, đồ đang rất chuẩn chỉ về hiệu quả anh em nhé ba trắng nó thử thêm này anh em đứng trên ngồi dưới đều để chơi được hết anh em nhé Đấy, bạc cầu rồi anh em ạ rung một lần 1 đến 2 giây mé sẽ trả cho kết quả tiếp tục là lẻ này Đấy, ba trắng này anh em xem kỹ rồi. chồng vị đề quân như nào máy đều trả cho anh em kết quả chuẩn xác nhất anh em nhá ba trắng nó thử lại này dùng một lần anh em nhá dùng một lần anh em làm cả người và lẻ tôi thế này mở đây này đấy vẫn là ba trắng này anh em nhá thử thêm này Đấy, bạc đi rồi anh em nhá máy báo dung hai lần kèm theo tín hiệu đèn này anh em nhá Đấy, máy báo dung hai anh em đánh cả người và chắn cho tôi tiếng này mở luôn này Đấy, tứ tử đen này anh em nhìn kỹ này trong vị đề quân này đều trả cho anh em kết quả chuẩn này Đấy, đồ đạc rất là hiệu quả và chuẩn xác anh em nhé. thế rồi đi ăn tôi kỷ niệm cho anh em tiếng bạc cuối đây. Đấy, rung một lần, rung một lần. Đấy, bạc đi rồi anh em ạ, lại là lẻ. Lần này tôi làm cả người thì lẻ thế này, có bao tiền tôi thả tất vào lẻ thế này, không phân biệt ba đen ba trắng này, mở luôn này. Đấy, ba đen. Đấy, rất là chuẩn xác đấy, thì sau một vài tiếng bạc anh em đã thấy cái độ chuẩn xác của máy thu sóng âm thanh này đấy, những mà đang có thiện trí về đồ xem video này đấy, cần lấy lại những gì mình đã mất anh em có thể liên hệ trực tiếp cho tôi qua số điện thoại tôi để trên màn hình anh em nhé tôi tư vấn miễn phí cho anh em 24 trên 24 đấy cửa hàng tôi là hai cơ sở chính bến xe mỹ đình hà nội bến xe miền đông sài gòn anh em gần đâu anh em qua đó mang bát mang đĩa mang quân vị của anh em qua thử thoải mái anh em nhé chuẩn như video thì anh em lấy còn anh em nào ở xa đấy thì nhắn cho tôi cái địa chỉ tôi sẽ gửi hàng đến cho anh em anh em nhận hàng kiểm tra hàng thanh toán anh em nhé cảm ơn anh em đập này Để bát này bát đĩa nó không liên quan bát đĩa hoàn toàn là xanh chín anh em nhé đĩa này đập bát đĩa này bát đĩa này hoàn toàn là xanh chín quân vị này tế luôn này này quân vị rất là ok nhé quân chín xanh cho trăm phần trăm Xin chào toàn thể anh em thì để được vào được các sòng các sới hiện tại Việt Nam luôn được bộ bát đĩa hoặc quân vị vào rất khó thì mình sẽ giới thiệu đến cho anh em một cái thiết bị hỗ trợ cho anh em đánh sóc đĩa bịp online đấy, đó chính là cái dung dịch cảm ứng điện tử đấy. anh em chỉ cần bôi cái dung dịch này đấy, vào bốn mặt quân đấy, quân gì được quân villa quân tre quân đóm quân bao thuốc đều được hết anh em nhé anh em xoa đều vào bốn mặt đen hoặc bốn mặt trắng cho mình kèm theo đó sẽ là một con chip báo dung đó chính là con máy z 5 này máy này thì được thiết kế rất là nhỏ gọn anh em đi chơi đúc trong người không ai có thể phát hiện được anh em nhé nó dung là dung vào da vào thịt anh em ở đây có lỗ cắm sạc này máy này sử dụng sạc điện anh em sạc đầy cho mình đánh từ 8 đến 10 tiếng không nói pin anh em nhé thì bây giờ mình sẽ đi vào và test thực tế đến cho anh em về cái độ hiệu quả của cái dung dịch cảm ứng điện tử so với mặt con vị khi anh em bôi vào khoảng cách của nó được từ 1m8 đến 2m3 quay đầu trước khi đi vào mình test luôn cho anh em qua bát đĩa rồi và con vị này nó là xanh chín anh em nhé thời buổi công nghệ cao rồi không ai người ta luồn bát đĩa vào quân vị và làm gì cả bát hoàn toàn xanh chín này đĩa này ở cuối video mình sẽ đập bát đĩa và xé quân vị để kiểm chứng cho anh em và đây là 52 lá bài mình sẽ chọn một lá ngẫu nhiên Đấy, test cho anh em này. bôi lên quần này và test lên cho anh em cắt luôn này Đấy, em có thể bôi trực tiếp lên lá bài hoặc là bôi lên bốn mặt quân vị đều được Đấy, thì ở đây mình sẽ bôi trực tiếp lên bốn mặt quân vị hoặc anh em bôi cả lá bài được Đấy, em làm cái làm con đều đều hết Đấy, anh em nhớ cho mình này em chỉ cần lấy một lượng nhỏ dung dịch này cho đầu ngón tay này Đấy. sau đó anh em bôi lên bốn mặt đen hoặc bốn mặt trắng Đấy, tuyệt đối không được bôi hai đen hai trắng hoặc là một đen ba trắng ở đây mình sẽ bôi lên bốn mặt trắng này em này Đấy. thế anh em vào xong vào sới thì anh em chỉ cần chấm nhẹ vào cho mình nhé lướt qua như này là ok rồi anh em nhé sau từ 5 đến 10 giây nó thẩm thấu vào con vị nó sẽ có tác dụng Dung lên cái máy z năm này lẻ thì nó dùng một cái chẵn nó dùng hai cái anh em nhé rất là đơn giản dễ chơi ai có thể chơi được với cái đồ này vì làm video quảng cáo mình sẽ để con máy Z5 này ra cái đĩa này để cho anh em cùng nghe được cái nhịp rung của nó bây giờ mình sẽ đi vào này khởi động con máy Z5 này à, nó sẽ có tín hiệu Đấy, ở à, mặt ba trắng này như này này lập tức máy nó sẽ rung một cái Đấy. sắp đôi này nó rung hai cái ba đen các nó dùng một cái em nhá lẻ dùng một chẵn dùng hai tứ tử này nó đen hoặc trắng nó đều dùng hai cái anh em nhé bên sẽ đi vào sắp thực tế này về cái độ hiệu quả của cái dung dịch cảm ứng điện tử này mới nhất anh em nhé sau này em nào có nhu cầu liên hệ cho mình qua online mình đặt trên màn hình máy báo dung một dung một bạc lẻ nhá, mở luôn này ba trắng em này rất chuẩn chỉ anh em nhé con người đoán thì có thể sai nhưng máy móc nó hoạt động thì không bao giờ có thể sai được em nhé em cứ yên tâm sử dụng cái dung dịch này cho mình máy báo dung một vẫn là lẻ nhé mở luôn này vẫn là ba trắng em này rất chuẩn chỉ em nhé cái, dung dịch cảm ứng điện tử này nó không gây hại đến da tay mình Đấy, hoặc là không ảnh hưởng gì đến sức khỏe nhé Đấy, máy nó báo dung hai dung hai nó chẵn rồi Đấy, bán sạch mặt chẵn ai đắt tiếng này chỉ có bán nhà bán cửa được mở này này sấp đồ này rất chuẩn chỉ anh nhé. mình sẽ để máy z này vào trong người đảm bảo không ai có thể phát hiện được anh em nhé người quậy không thể phát hiện được nó rung là rung trực tiếp lên người mình này hãy sắp đánh thử luôn cho anh em đánh như sới anh em nhé máy báo rung hai rung hai nó chắn rồi mở luôn này này sắp đôi này sắp tiếp này anh em đến tại cửa hàng của mình ở hai khu vực miền bắc và miền nam Đấy, qua hà nội và sài gòn thì test hàng trực tiếp bạc cầu nhá vẫn là dung hai không biết tư tử hay sắp đôi đánh thẳng vào chẵn 50 triệu mở này đấy, tứ tử trắng em này chồng quân hay chồng vị nó đều báo hết anh em nhé đấy, em chỉ cần bôi một lượng dung dịch rất là nhỏ thôi anh em có thể làm chủ được cuộc chơi rồi để sóc tiếp cho anh em này máy báo dung một bạc đi anh nhá mở luôn này đấy, ba đèn này rất chuẩn chỉnh này đấy, mình sẽ để con máy rất năm này ra ngoài cái đĩa này để cho anh em thấy được cái nhịp rung của nó đánh cho anh em thử tiếng kết cuối này sóc này cân tay ngày bát lên máy nó báo rung một rung một chắc chắn nó lẻ rồi tôi bán sạch mặt lẻ tiếng bạc kết này ai đắt tiếng này thì bán nhà bán cửa được mở này rất chuẩn chỉ nhỉ ba đèn chồng quân Đấy, chồng quân chồng vị nó đều báo hết anh em nhé Đấy, vừa rồi mình đã thử đến cho anh em một cái độ hiệu quả với dung dịch cảm ứng điện từ này kèm theo đó sẽ là một con chip báo dung anh em nhé anh em có nhu cầu liên hệ cho mình qua hotline mình đặt trên nhà mình nhà mình có hai cơ sở chính à, bến xe mỹ đình và bến xe miền đông sài gòn anh em gần đâu qua đó tiết hàng chuẩn chỉ nha anh em sao không đến được mình sẽ tiết hàng chuẩn chỉ sau đó gửi đến cho anh em và bây giờ mình sẽ đi vào và đập bát đĩa xé quân vị kiểm chứng cho anh em về cái độ hiệu quả cái dung dịch cảm ứng điện tử kèm theo đó sẽ là con chip z năm anh em nha đập này Để bát này bát đĩa nó không liên quan bát đĩa hoàn toàn là xanh chín anh em nhé đĩa này đập bát đĩa này bát đĩa này hoàn toàn là quân vị này tế luôn này này quân vị rất là ok nhé quân chín xanh cho trăm phần trăm rồi xin cảm ơn anh em đã xem clip bát này anh em này này bát đĩa nó không liên quan bát này đĩa này tôi đập đĩa luôn anh em thời buổi công nghệ 4.0 rồi không ai người ta mang bát đĩa để luồn quân vị này tôi xé luôn này này quân vị này 100% là xanh chín anh em nhé Xin chào tất cả anh em, thì hôm nay tôi lại làm video mới để giới thiệu đến cho anh em một cái thiết bị đồ chơi công nghệ mới nhất dành cho những em nào chơi sóc đĩa bịp. đó chính là cái máy nhận diện quân vị Z5. với cái dòng máy Z5 này khi anh em đi đến các sòng, các sới, đến các tụ điểm chơi sóc đĩa thì anh em không phải chuẩn bị cho tôi bát đĩa hoặc quân vị vào. Đấy, vì bây giờ thời buổi bây giờ người khôn khổ khó, anh em rất khó luồn những cái thiết bị ngày xưa vào. Thì anh em chỉ cần mang duy nhất cho mình cái máy Z5 này đúc vào trong người. Đấy, và cái việc đầu tiên anh em làm là gì? em chuẩn bị cho mình tất những hình ảnh của những bộ quân vị Đấy, em truyền tải vào cái thẻ nhớ Microsoft FD này Đấy. thế đây mình đã truyền tải tất cả những hình ảnh quân vị Đấy, từ thăng long Đấy, quân tre, quân đóm quân vào thuốc tất cả các mặt ba đen ba trắng sấp đôi hay tứ tử Đấy, khi nó nhận diện được quân vị rồi thì về mặt ba đen ba trắng nó sẽ tự khắc nó dùng một cái Đấy, về sấp đôi tứ tử nó sẽ dùng hai cái anh em nhé bên mình sẽ giới thiệu sơ bộ qua về con máy Z5 này máy này thì nó sử dụng một sạc điện ở đây có lỗ cắm sạc này anh em sạc đầy đánh từ 8 đến 10 tiếng cho mình không nói pin ở đây có khe cắm thẻ nhớ thì ở đây mình đã cắm rồi tí nữa mình sẽ khởi động lên và đánh thử đến cho anh em và trước khi test về cái dòng máy Z5 này bây giờ mình sẽ test qua về bát đĩa và quân vị để cho anh em thấy được cái độ xanh chín của nó không cần bát đĩa quân vị gì cả bát này hoàn toàn là xanh chín đĩa này bát đĩa nó không liên quan quân vị này, này quân vị này Đấy, cuối video mình vẫn đập bát đĩa và xé con vị để kiểm chứng cho anh em về cái độ hiệu quả đây lâm châm này đây không dính anh em nhé lâm châm này Đấy, thời buổi công nghệ 4.0 rồi không ai người ta dùng bát đĩa và con vị nữa bây giờ mình sẽ đi vào test thực tế này Đấy, em khởi động cái máy z lên lên cho mình ở đây cũng lúc khởi động này em khởi động cho mình nó sẽ tín hiệu này làm quảng cáo mình sẽ để cái máy này ra cái đĩa để cho anh em cùng nghe và cảm nhận được cái nhịp rung của nó Đấy, khi em đúc trong người chúng mình em biết thôi anh em nhé mình sóc luôn này ba đen xong cho anh em này Đấy. cứ lẻ dùng một trận dùng hai em nhé, ba đen ba trắng dùng một sấp đôi tứ tử dùng hai Đấy, máy rất năm nó báo dùng hai bạc chẵn anh em nha không biết sấp đôi tứ tử Đấy, bán sạch mặt chẵn đắt này này sấp đôi này như này rất chuẩn chỉnh nha sau tiếp này Đấy, anh em nào có nhu cầu liên hệ thôi mình qua hotline mình để trên màn hình qua Zalo hoặc là Facebook máy báo dung một dung một là bạc lẻ anh em nhá tôi mở luôn này bà đèn này, chồng quân này rất chuẩn chỉnh nhé về khoảng cách để nó nhận diện được quân vị thì nó từ 1m8 đến 2m3 anh em đặt ngang dọc để hết máy Z5 nó báo dung 1 vẫn là lẻ nhé mở luôn này Đấy, bà đèn lên ba trắng này chồng quân này rất ok anh em nhé bây giờ mình sẽ đúc máy Z5 này vào trong người này, đảm bảo cho mình biết rồi nhé đây nó rung nó rung vào da và thịt này ngồi cạnh không thể phát hiện được anh em nhé sao này Đấy, cái đồ này rất dễ chơi dễ dùng máy nó báo dung một tôi bán sạch mặt lẻ cho ai thích chẵn này mở này, này. ai thích chẵn tiếng này chỉ có bán nhà bán cửa mà đàn thôi nha anh em nhé sóc tiếp này em có nhu cầu liên hệ cho mình qua lam mình để trên màn hình máy rất năm nó báo dung hai chắc chắn là chắn anh em nhé tôi mở luôn này sấp đôi này rất chuẩn chỉ anh em nhé sóc tiếp cho anh em này em vẫn sóc cân tay ngay bác đây khoảng cách 1m8 đến 2m3 cây đầu đồ này nó rất là đơn giản dễ chơi anh em mang duy nhất cho mình cái máy z năm bài máy nó báo dung một bạc lẻ này Đấy, ba đen này rất chuẩn chỉ anh em nhé bây mình sẽ để cái máy này ra cái đĩa một lần nữa để cho anh em cùng nghe được cái nhịp rung và cảm nhận nó thử cho anh em tiếng bạc cuối cùng luôn này sắp này Đấy, máy báo dung một tôi khẳng định nó là lẻ anh em nhé bán sạch mặt lẻ này lẻ thổi ngoài 20 triệu cho ai mà ban này ai đất này đất này này ba trắng này. rất chuẩn chỉ anh em nhé anh không chơi em tắt đi cho mình này Đấy, vừa rồi mình sẽ đã thử đến cho anh em cái độ hiệu quả của con máy Z5 Đấy, bây giờ mình sẽ đập bát đĩa và xé con vị để kiểm chứng cho anh em về cái độ xanh chín của máy Z5 mới nhất năm 2020 mình đã bật ba này ba này anh em này đây, bát đĩa nó không liên quan bát này đĩa này tôi đập đĩa luôn anh em thời buổi công nghệ 4.0 rồi không ai người ta mang bát đĩa để luồn quân vị này tôi xé luôn này này quân vị này một phần trăm là xanh chín anh em nhé thế anh em nào có nhu cầu không biết chơi đồ gì để cho nó hiệu quả an toàn kín đáo anh em liên hệ cho mình có hotline mình để trên màn hình anh em mình có hai trụ sở chính miền bắc thì em qua hà nội miền nam thì em qua sài gòn anh em gần đâu qua đó tiết hàng nên là xa không đến được mình sẽ test hàng trực chỉ sau đó niêm phong trong gói hàng cẩn thận gửi đến cho anh em rồi xin chào tạm biệt anh em